Ok hello, à, một lần nữa xin chào tất cả anh em tiếp tục quay trở lại với kênh Tiếng Số Kèo à, cùng với cái kênh à, Tiếng Bóng Đá nha anh em. Thì quay trở lại với cái video lần này, Tiến sẽ nhận định và phân tích cho anh em một cái trận đấu cúp tại giải cấp 3 Italia, cái trận đấu uh, cúp lượt về nha anh em. À, đây, trận à, bán kết cúp lượt về giữa Fiorentina với uh, Cremonese. Thì như anh em đã biết uh, trận đấu này được diễn ra vào lúc uh, ờ, 2 giờ khuya hôm nay cũng như là rạng sáng ngày mai đấy thì ở trận lượt đi thì cái thằng uh, Fiorentina cũng đã hạ được cái Monese với tỷ số là 2-0 và quay trở lại trận lượt về này uh, cái Monese có tạo nên bất ngờ trước uh, Fiorentina hay không thì anh em mới cùng tiến nhận định phân tích về trận đấu này trước khi mà đưa những cái sự lựa chọn nó hợp lý nhất để anh em chúng ta có thể đầu tư nhé ok thì uh, đầu tiên trước khi mà uh, nhận định về cặp đấu này ấy thì anh em nhớ để lại cho tiến hai cái lượt đăng ký theo dõi kênh tiến sâu kèo cùng với tên uh, kênh tiến bóng đá nha anh em để cho tiến có thêm nhiều động lực để ra thêm nhiều video mới nhé cũng như là là cũng cảm ơn anh em đã ủng hộ hai cái kênh của tiến thời gian qua đó ok quay trở lại với trận đấu giữa Fiorentina cùng với Cremonese thì đầu tiên tiến sẽ cho anh em xem trước cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra trong cái cuộc đối đầu đêm nay đây thì hiện tại ờ, đội chủ nhà Fiorentina ờ, Fiorentina sẽ chấp đội khách Cremonese với mức chấp là 1.5 cả trận và cũng ờ, Fiorentina cũng sẽ chấp Cremonese với mức chấp là 0.5 ở ngay trong hiệp 1 còn mã kèo tài xỉu trận đấu này đó chính là 2.75 cho mã kèo tải trận và một hòa cho mã kèo ngay trong hiệp 1 tài xỉu nha anh em à, và còn về cái mã kèo phạt góc thì Fiorentina cũng sẽ chấp góc Cremonese với mức chấp là 4 hòa à, với mức cả trận này đó và sẽ chấp hai hòa gốc ngay ở trong hiệp 1 còn về mã tài xỉu gốc là có chín hòa cho mã kèo à, tài xỉu gốc cả chặn và 4.5 cho mã kèo tài xỉu gốc ở ngay trong hiệp 1 thì đây là những mã kèo mà tiến đã sàng lọc ra để lựa chọn để lên sớm cho anh em tham khảo đó vì hiện tại trên trang vẫn chưa có mã kèo thẻ nha anh em cho nên uh, tiến chỉ đưa ra được bấy nhiêu mã kèo cho anh em tham khảo thôi còn những ai mà muốn chơi nhiều mã kèo hơn như mã kèo thẻ mã kèo uh, uh, gốc uh, nhiều mã kèo khác như mã kèo chấp này còn nhiều mã kèo khác nữa em hơn chục mã kèo chấp nữa còn hơn một chục mã kèo tài xỉu nữa nói chung rất là nhiều mã trên trang ấy đó anh em mà muốn có một cái trang trải nghiệm muốn chơi không bị mất like mất phí không bị mất lãi gì hết không giống như chơi ờ, qua thầu qua cò nó ăn like ăn phí anh em đúng không anh em muốn chơi trên trang thì anh em bắt buộc phải có được một cái số tài khoản ngân hàng có xài cái internet banking chuyển khoản online ấy, hoặc là anh em có sử dụng cái ví Momo chỉ cần một trong hai điều kiện đó thôi thì anh em cứ liên hệ ngay cho Tiến qua cái số Zalo 0963 731 346 đây anh em nhìn vào con chuột của Tiến là thấy uh, Tiến đang để dưới uh, số điện thoại phía dưới màn hình trong cái video nè đó hoặc là anh em còn có thể liên hệ qua bốn cái đường link uh, ở dưới phần mô tả trong mỗi video mà Tiến đăng lên đây Tiến sẽ ví dụ cho anh em xem ở video này Facebook cá nhân Telegram fanpage cùng với TikTok đó anh em có thể liên hệ một trong bốn cái đường link này còn không cứ liên hệ trực tiếp qua số Zalo 0963731346 nếu như anh em thật sự cần một trang để chơi tin tưởng Tiến muốn Tiến giới thiệu cho anh em và muốn vào nhóm để cùng gỡ gạt muốn đầu tư lâu dài để vào bờ thì cứ liên hệ ngay cho Tiến nếu như đã đủ điều kiện nhé Tiến chỉ hỗ trợ những ai thật sự cần cần giúp đỡ thôi đấy còn ai mà sợ bị lừa này nọ thì né ra khỏi cần liên hệ làm gì mất thời gian Tiến không có rảnh mà đi giải thích với từng anh em đâu đấy ok à, quay trở lại với tỷ lệ kèo này thì anh em hãy à, cùng tiến đi phân tích nhận định về cặp đấu này trước khi mà đưa những sự lựa chọn nó ok nhất để cho anh em có thể tham khảo các mã kèo sắp tới nhé đây anh em đấy nhìn vào màn hình thì anh em có thấy được đây là cái trận đấu mà tiến đã lên cho anh em video khá là sớm để cho anh em có thể tham khảo lấy được cái đề xuất từ youtube ấy anh em có thể tìm kiếm được video này để anh em tham khảo cho nên à, do nhận định sớm nên chưa có được cái đội hình ra sân dự kiến nên tiến sẽ bỏ qua cái phần đó nha anh em thì uh, tiếp theo đây uh, anh em hãy cùng tiến đảo qua về cái phong độ của hai đội bóng ở thời điểm uh, uh, ở 10 trận gần đây nhất nha đây đầu tiên là đội chủ nhà Fiorentina thì sau khi mà nó trải qua cái chuỗi mà 8 trận bất bại liên tiếp đó với uh, tổng cộng là 6 chiến thắng và hai trận hòa một cái thành tích cực kỳ tốt của Fiorentina luôn thì sau khi trải qua chuỗi trận cực tốt này thì ở hai trận gần đây nhất nó đã nhận hai cái thất bại liên tiếp cùng tỷ số 23 nhé anh em đó một cái thất bại 23 trước cái thằng Led này tại uh, lượt về cúp uh, ờ, C3 châu Âu tạm gọi cái giải đấu này là cúp C3 nhé anh em đó và trận uh, thua 23 trước Monza tại Serie A ở cái lượt trận uh, uh, trên sân nhà của Monza thì riêng về cái trận thua 2-3 trước cái thằng led tại uh, lượt về cúp uh, ờ, C3 châu Âu này thì cũng không ảnh hưởng quá nhiều đối với Fiorentina nha anh em vì ở lượt đi nó đã hủy Fiorentina đã hủy diệt cái thằng led ngay trên sân nhà của led luôn với tỷ số là 4-1 đấy thì với trận thua 2-3 ở giai đoạn lượt về thì tổng hai lượt là Fiorentina có được 6 bàn thắng và để thủng lưới 4 bàn trước led đó tổng sau hai lượt trận là 6-4 dành cho Fiorentina và chính Fiorentina cũng là đội mà mà tiến vào vòng bán kết tại cái giải đấu cúp C3 châu Âu mùa này đấy thì còn về cái phong độ của cái thằng uh, ờ, ờ, Kim Monizer thì sao Kim thì anh em có thể thấy là nó đang có được 3 thắng 3 thắng 2 hòa và 5 thất bại ở 10 vòng đấu gần nhất trên mọi đấu trường đó riêng tại cái giải đấu cúp cấp 3 Italia tiếng vừa mới nói với anh em ấy thì nó vừa có một cái trận uh, thua 0-2 trước Fiorentina ở trận lượt đi này thì chắc chắn ở trận lượt về này nó sẽ muốn phục thù sẽ muốn phục thù cái thằng uh, uh, Fiorentina đó để tiếp tục giành cái vé vào vòng trong vào trận chung kết đúng không anh em nhưng mà chắc chắn là sẽ rất khó nha anh em đấy vì hiện tại phong độ Fiorentina cực tốt còn cái thì uh, phải uh, trải qua cái chủ trận khá là tệ những thời gian qua đó và tại Serie A thì cái nó cũng chỉ mới có uh, đây thì cho anh, anh xem xem này tại Serie A thì nó cũng chỉ mới có được 19 điểm thôi anh em đó và nó đang rất là gần cái nhóm rớt hạng chắc chắn nó sẽ tập trung nhiều hơn vào cái uh, một cái vị trí an toàn trong cái giải đấu này đó tuy là không có cái cơ hội nó càng ngày càng hẹp đi nhưng mà phía trước còn đến 7 vòng đấu nếu như Kimonese tận dụng tốt những cơ hội phía trước đó để giành một cái uh, vị trí đẹp như vị trí thứ 17 hoặc 16 trên bảng xếp hạng đó chỉ với ba trận thắng thôi đúng không anh em 8 điểm là còn có thể khi mà phía trước còn đến 7 vòng đấu nữa thì Kimonese sẽ uh, trụ vững được cái giải Serie A mùa này đó thì tất nhiên nhìn vào chung vào các giải đấu hiện tại Cremonese nó sẽ tập trung toàn lực cho Serie A nhiều hơn chắc chắn là như thế nha anh em đấy thì quay lại với cái phong độ của hai đội tiến sẽ cho anh em xem thêm về phong độ sân nhà cũng như sân khách của hai đội này đầu tiên là sân nhà trên sân nhà của Fiorentina thì nó có được à, hai hòa một thắng và một thất bại ở bốn vòng đấu gần nhất đó một cái phong độ cũng khá là tốt dành cho Fiorentina trên sân nhà còn về đội khách Cremonese thì nó cũng có một thắng hai hòa và hai thất bại ở năm chuyến làm khách gần nhất một cái phong độ cũng khá là ổn dành cho Cremonese ở những trận đấu gần đây đó thì nói chung xét về mọi mặt thì Cremonese uh, hơi kém rất là kém so với Fiorentina nhưng với những cái cái uh, tinh thần thi đấu của Cremonese cũng như những phong độ ở trận đấu gần đây thì uh, có phần đáng khen ngợi dành cho Cremonese nha anh em nó đã có sự cải thiện hơn đôi phần so với những cái trận đấu ở lượt đi ấy đấy thì chắc chắn trận đấu này sẽ rất là hấp dẫn nha anh em dù cho Cremonese nó càng ngày nó càng ít đi những cái cơ hội phía trước đấy ok thì anh em hãy cùng tiến đảo qua thêm về cái lịch sử đối đầu của hai đội này đây nhìn hiệu nhìn qua anh em có thấy là Fiorentina nó đã có được bốn cái trận thắng liên tiếp trước Cremonese ở bốn vòng đấu gần nhất thì cái trận thắng lâu nhất của hai đội là cái trận thắng 7-1 của Fiorentina trước Cremonese thì đây là trận đấu giao hữu nha anh em đó cũng không có ảnh hưởng nhiều đáng kể đến cái cái lịch sử của hai đội này nhưng trong ba cái trận đấu chính thức gần đây nhất thì uh, Cremonese đều để cho Fiorentina đánh bại với tỷ số là 2-0 đấy đấy và xét về tất cả thì uh, gần như là Fiorentina nó đang nắm hoàn toàn lợi thế trước cái thằng Kemonese này đấy từ cái lịch sử đối đầu này cho đến cái phong độ thì Fiorentina đều chênh cơ so với cái thằng Kemonese nhé anh em thì nói chung với những gì Tiến đã phân tích thì uh, cùng với cái tỷ lệ kèo hiện tại mình cái đã đưa ra thì chắc chắn Tiến sẽ có các mã kèo cho anh em có thể đầu tư nếu như mà anh em thấy hợp máu chung ý với Tiến thì anh em có thể vào còn không thì anh em có thể đánh ngược lại nhé đó ở video này tiến chỉ nhận định uh, sơ rút gọn cho anh em thôi vì hai cặp đấu này cũng không có quá nhiều điều để nói đấy thì nói chung tiến lại ưu tiên cho cái thằng Kemoneze ở trận đấu này cho nên anh em nên đầu tư vào cái mã mà Fiorentina chấp một trái gửi dù cho cái Monese đã thua 0-2 ở cái trận lượt đi chắn chắn lên trên cái trận lượt về này cái Monese nó sẽ muốn phục thù cái thằng Fiorentina cũng như cho dù có thua cũng thua với cái mức là một bàn cách biệt thôi anh em đấy nó không muốn thua đậm ở trận đấu này cũng như muốn củng cố tinh thần của toàn đội để chuẩn bị cho cái cuộc đua chủ hạng ở Serie A ở 7 trận đấu sắp tới đúng không anh em đó thì đây là cái mã kèo mà tiến cho anh em trong trận đấu này đầu tiên là cái Monese được chấp 1.5 cả trận đó thứ hai um, đây anh em thứ hai là anh em có thể đầu tư thêm cho tiến vào cái mã kèo tài gốc chính cả chặn nha đấy đây là hai cái mã kèo mà tiến ô tối ưu cho anh em có thể đầu tư kiếm cơm gạo trong cái video này anh em hợp máu chung mã với tiếng anh em có thể đầu tư thôi còn không thì anh em cứ đánh ngược lại đó chả có vấn đề gì hết đúng không? anh em thích thì xem còn không thích thì anh em có thể uh, uh, không có xem những cái video của tiếng nữa đấy tiếng chỉ nói lên những cái điều thật lòng cũng như là muốn chia sẻ những cái mã kèo mà nó nó hợp lý nhất để cho anh em kiếm cơm gạo mà thôi đó ok thì anh em nào mà trùng máu thì có thể vào nhé còn không thì xem như tham khảo thôi hoặc là đánh ngược lại nhé thì tiến cũng nói thêm một điều nữa uh, những ai muốn có một cái trang để chơi đó bắt buộc phải có được số tài khoản ngân hàng có xài cái chuyển khoản online ấy hoặc là có sử dụng ví momo chỉ cần một trong hai điều kiện đó thôi đó và muốn vào cái nhóm để cùng đầu tư kiếm cơm gạo với tiến để vào bờ đó để để để uh, uh, trả nợ những thằng thòng cò ấy thì anh em cứ liên hệ cho tiến qua cái số zalo tiến có ghim ở phía dưới màn hình trong các video này nè đó 0963 731 346 hoặc là bốn cái đường link dưới phần mô tả nha anh em ok anh em cần thì cứ liên hệ tiến sẽ giúp đỡ anh em thôi còn những ai mà thấy uh, uh, sợ mà bị lừa này nọ cái kiểu mà hỏi tiếng vào trang đó lỗ nạp được cũng không được thì sao anh thì tốt nhất né ra đừng có liên hệ mất thời gian nhé tiếng không có rảnh mà đi giải thích cho từng người đâu ok thì tiếng cũng sẽ kết thúc nhanh cái video này ở đây anh em thấy hợp mã trùng máu thì có thể vào à, và anh em cũng đừng có quên là để lại một like ở cái video này và cũng như là ấn nút đăng ký theo dõi kênh tiếng số kèo đây anh em kênh tiếng soi kèo cùng với kênh ờ, tiếng bóng đá luôn nhé đó tiếng cũng chúc cho anh em có thật nhiều sức khỏe cùng với gia đình trong cuộc sống này và cũng chúc cho anh em ờ, luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư đặc biệt là hai mã kèo mà tiếng đã đưa ra trong cái cuộc đối đầu à, tại cái lượt trận bán kết lượt về tại cái giải đấu cúp Coppa Italia giữa Fiorentina và Cremonese trong cái video lần này ok tạm biệt anh em nhé